Chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Dũng xoay kèo cũng như là việt Dũng bóng đá Nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã kèo cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất cho anh em có thể tham khảo và đầu tư Thì như anh em thấy là trên ờ, kênh Dũng xoay kèo ngày hôm qua Dũng lên cho anh em một số cái video về cái trận đấu của thằng ờ, Newcastle rồi à, Juventus và West Ham thì anh em lần lượt coi cho mình những cái mã kèo ở ngày hôm qua thì ở ờ, trước mắt là trận đấu của Brighton được chấp 0.5 thì mình đưa ra cho anh em mã kèo là Brighton được chấp 0.5 ở trong trận đấu này nhưng ở ờ, gần cái giờ bóng lăn ấy, thì mình thấy nhà cái nó niêm yết lên thành mã kèo Newcastle chấp 0.75 thì ngay lập tức mình đã khuyến khích anh em đầu tư qua mã kèo là Newcastle chấp 0.75 ở trong trận đấu này bởi vì chắc chắn ở trong trận đấu này nó phải có một cái lợi thế gì đó nên nó mới đưa ra mã kèo cao hơn là cái mã kèo cũ mình đưa ra ở video là 0.5 thì thực sự rất là may mắn khi mình mình đã kịp chuyển cho anh em qua mã kèo là newcastle.0.75 ở trong nhóm để anh em có thể tham gia đầu tư và thắng với tỷ số cách biệt lên tới là 4-1 và cũng đó là ăn được mã kèo là uh, tài 2.5 và cũng đó là ăn được mã kèo newcastle.0.25 ở trong hiệp 1 thì uh, cũng như còn về cái trận đấu của thằng Juventus thì ở trong trận đấu mình đưa cho anh em mã kèo là Juventus được cộng 0.25 và tài 2.25 thì đã ăn được nửa của mã kèo châu Á của Juventus được cộng 0.25 và gây góc nửa má kèo tại 2.25 nhưng mà đã ăn được má kèo là tại góc 9 ở trong trận đấu này thì coi như là ba má thì đã ăn được một má và hòa hòa tiền hai má kia thì còn về cái trận đấu của thằng AZ đối đầu với West Ham thì mình đưa ra cho mã kèo là AZ và cùng đó là xỉu 2.5 thì đã gãy mã kèo AZ và ăn được mã kèo xỉu 2.5 ở trong trận đấu này thì coi như là tất cả những mã kèo thì đầu nữa hầu như là tập trung vào trận đấu của thằng Newcastle thì xin chúc mừng những anh em nào mà đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng ở trong thời gian qua cũng như là Chúc mừng những em ở trong nhóm của Việt Dũng đã ăn rất là rực rỡ với những mã kèo ngày hôm qua Dũng gửi vào trong nhóm từ uh, mình hay nói với anh em á là từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu diễn ra thì Dũng sẽ gửi những mã kèo vào trong nhóm để anh em để tham gia vào đầu tư chứ không phải uh, anh em đầu tư theo những cái mã kèo mà Dũng đưa ra trên kênh YouTube này bởi vì những mã kèo Dũng đưa ra trên kênh YouTube chỉ mang tính chất cho anh em tham khảo mà thôi chứ chưa phải là cái mã kèo cuối cùng Dũng đưa ra cho anh em để tham gia vào đầu tư thì cũng như là anh em nào hiện tại còn chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một người quân sư cũng như là một uh, à, trang chơi uy tín uh, thì có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele hạ cầm Dũng soi kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và đưa ra những cái mắc kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho anh em thể tham gia đầu tư và có thể về bờ một cách nhanh nhất thì còn quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay thì anh em thấy ở vào ngày 20 tháng 5 à, ấy, thì chúng ta có một cái à, trận đấu ở trong cái khuôn khổ ngoại Anh đó là thằng Liverpool đối đầu với Aston Villa thì ở trong video ngày hôm nay chúng sẽ nhận định cho anh em về cái trận đấu này thì như anh em thấy là trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ của ngày 25 20 tháng 5 năm 2023 thì liệu rằng ở trong cái trận đấu đầu này thì uh, Liverpool có thể giành được cái chiến thắng của mình và có thể nâng cái thứ hạng của mình vào trong top 3 của ngoại anh năm nay hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái quan điểm cũng như là đưa ra những cái thông tin liên quan đến trận đấu này để có thể chốt ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho anh em để tham gia đầu tư thì tất nhiên trước khi mà bước vào những thông tin liên quan đến trận đấu thì anh em cùng mình xem qua những cái mã kèo của nhà cái sẽ đưa ra cho cái trận đấu này là bao nhiêu thì trước hết về cái mã kèo cược chấp toàn trận thì anh em thấy là Liverpool chấp 1.25, anh em bỏ một vào Liverpool thì ăn được 1.04 và cùng đó anh em bỏ một vào thằng Aston Villa ừ. trong trận đấu này thì ăn được khoảng là 0.88 và kèo tài xỉu hiện tại đang được niêm yết ở mức là ba trái hoa Anh em bỏ một vào kèo tài ăn được 0.93. Trong khi đó anh em mà bỏ một vào kèo xỉu thì ăn được 0.97 cũng như cược chấp hiệp 1 được niêm yết ở mức là 0.5, tài xỉu hiệp 1 niêm yết ở mức khá là cao đó là 1.25. Thì hiện tại anh em nào mà ở, ở trong trận đấu này mà có cái cái mã kèo tỷ số nào ấy thì anh em có thể lựa chọn cho mình một mã kèo tỷ số để có thể gia tăng cái lợi nhuận ở trong trận đấu này. Ví dụ ờ, anh em mà kết cái mắc kèo đó là 3-0 đi thì anh em vào cái mắc kèo 3-0 cho Liverpool, anh em ăn lên tới là 10. Ví dụ anh em bỏ 1m ra thì ăn lên tới là 10m. Trong đó còn có một số mắc kèo khác ở trên trang thì đó là mã kèo cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn thì ở trong trận đấu anh em có thể đầu tư cho mình cái mã kèo là cả hai đội ghi bàn trong trận đấu này anh em bỏ một ra thì ăn 1.62 trong khi đó có một số mã kèo khác đó là mã kèo uh, cả hai đội ghi uh, tỷ số cách biệt đội thắng ngược dòng cũng như là uh, mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì hầu như hai mã kèo đó nhà cái sẽ niêm yết từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ trước khi mà trận đấu được diễn ra để anh em có thể tham gia vào đầu tư sau thì hiện tại nhá anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua cò thì anh em có thể đầu tư cho mình một cái trang chơi để có thể tự do tham gia đầu tư chứ không phải phụ thuộc vào những thằng thầu dòng cò ở bên ngoài ví dụ như trận đấu này anh em mà kết thằng Liverpool đi anh em cảm thấy cái mã kèo là 1.25 cao quá anh em có thể chờ từ 5 à, đến 10 à, phút trước khi mà cái trận đấu đang diễn ra ấy, thì à, anh em có thể chờ mã kèo nó giảm xuống là một trái hoa và cái mã kèo này nó sẽ tăng lên là ăn tầm khoảng 0.9 thì anh em có thể vô thì như vậy anh em sẽ ăn nhiều hơn và vô được một mã kèo an toàn hơn như anh em mà chơi ngoài thầu hay có anh em sẽ phải vô mã kèo là chấp 1.25 và cùng với đó là phải vô cái mã kèo sớm từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ như vậy rất là thiệt thòi cho anh em khi mà phải vô uh, những cái mã kèo hoặc để ờ, gây thiệt thòi cho anh em và cũng như là mất tiền lai tiền phí cho bọn thầu bọn cò bên ngoài không thể tự do tham gia vào đầu tư vào những mã kèo nào mà anh em thì bây giờ hãy anh em cùng mình quay lại với trận đấu ngày hôm nay thì trước hết về các phần đội hình dự kiến thì có thể thấy phần sân của Liverpool sẽ sử dụng cho mình cái đội hình quen thuộc đó là 433 trong khi đó phần sân của Aston Villa sẽ sử dụng cho mình cái đội hình 442 khi hàng công cao nhất của phần sân của Liverpool sẽ là Luis Diaz và cùng đó là Cody Gakpo và cùng đó là Mohamed Salah trong khi đó phần sân của Aston Villa ở trong trận đối đầu này thì gồm có là Watkins và cũng đó là Buendia thì à, về việc mà chấn thương và không thể ra sân ở trong trận đối đầu này thì phần sân của Aston Villa sẽ có một cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể ra sân đó là Coutinho trong khi đó là có một cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ và có thể ra sân vào hiệp 2 của trận đấu đó là Chambet thì về phần sân của Liverpool trong lần đối đầu này thì vắng mặt khá là nhiều cầu thủ uh, đang bị chấn thương và không thể ra sân lần lượt sẽ là Cantara Bajetic và cùng đó là Keta và Kavirapsey. Trong khi đó sẽ có hai cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ và không thể ra sân ở trong cái lần đối đầu này. Roberto và cùng đó là Darwin Nunes thì về cái việc mà hai thằng này đang đứng ở trên bảng xếp hạng thì lần lượt phần sân của đội chủ nhà Liverpool đang có cho mình vị trí thứ năm ở trên bảng xếp hạng sau khi mà trải qua cho mình là 36 vòng đấu thì có cho mình là 65 điểm số và anh em thấy là về cái hiệu số bàn thắng cũng như là bàn thua của đội bóng này thì có cho mình tới là 70 bàn thắng và chỉ để thủng lỗi là khoảng là 42 bàn mà thôi thì sau khi mà trải qua là 36 vòng đấu thì có cho mình 19 chiến thắng, 8 trận hòa và chỉ để thua 9 trận đấu mà thôi. Trong khi đó phần sân của Aston Villa thì đang cách biệt với vị trí của Liverpool là khoảng là 8 điểm, đang có cho mình vị trí thứ 8 sau khi mà cũng trải qua cho mình là 36 vòng đấu thì hiện tại có cho mình là khoảng 57 điểm. Thì hàng công của đội bóng này tỏ ra không quá là mạnh mẽ trong mùa giải năm nay nhưng mà hàng thủ thì à, coi như thi đấu rất là tốt ở trong mùa giải năm nay khi mà chỉ để thủng lưới là khoảng 44 bàn mà thôi thì chắc chắn thằng Liverpool hiện tại đang có một cái ờ, mong muốn đó là lọt vào top 3 của ngoại Anh năm nay để có thể giành được một vé vào uh, dự cúp C1 năm sau nên chính vậy ở trong trận đối đầu này thì chắc chắn thằng Liverpool có mong muốn chiến thắng cao hơn phần sân của Aston Villa thì dự kiến đây sẽ là một trận đối đầu khá là căng thẳng khi mà cả hai đội bóng này được đánh giá là khá, khá là cao cũng như là phong độ thi đấu khá là tốt ở trong cái thời gian gần đây thì còn về những cái trận đấu gần đây của hai đội bóng này thì anh em thấy phần sân của Liverpool càng về cuốn mùa giải càng thi đấu tốt hơn khi mà cái trận đối đầu trước uh, Man City thì để thua với tỷ số là 4-1 và ở trong 10 trận đối đầu gần đây nhất thì chỉ để thua một trận trước Liverpool à, xin lỗi là Man City và có hai trận hòa trước uh, Arsenal và Chelsea và sau đó thì có cho mình tớ là chuỗi 7 trận chiến thắng liên tiếp ở trên đấu trường ngoại Anh còn bên phía phần sân của Aston Villa thì đang có cho mình là hai trận thua một trận hòa và có cho mình là 7 trận chiến thắng sau khi mà để thua trước MU và Wolverhampton thì đang lấy lại được phong độ cho mình khi mà thắng trước một đối thủ mạnh đó là Tottenham với tỷ số là 2-1 1 ở lượt trận ngày 13 tháng 5 thì như anh em thấy là à, lần cuối cùng mà Aston Villa thi đấu là vào ngày 13 tháng 5 trong khi đó phần sân của Liverpool là thi đấu vào ngày 16 tháng 5 thì cái thời gian nghỉ ngơi của hai đội bóng này khá là chênh lệch khi mà chênh lệch đến khoảng là 5 ngày nên chính vì vậy cái việc và phong độ cũng như là cái tinh thần thi đấu của phần sân Aston Villa có thể nhỉnh hơn ở trong trận đối đầu này nhưng à, Liverpool đang có một cái mong muốn đó là lọt vào top 3 của cái ngoại anh năm nay thì chắc chắn sẽ không thể nào mà buông xuôi ở trong trận đối nào đầu này thì chính vậy anh em cùng mình xem qua những trận đối đầu gần đây của hai đội bóng này để xem nhà cái đưa ra những cái mã kèo như thế nào để anh em nắm bắt được cũng như là đưa ra được à, những cái thông tin chính xác nhất về trận đối đầu này thì ở ờ, cái trận đối đầu gần đây nhất của Liverpool đó là đối đầu trước à, Leicester City một đối thủ khá là yếu ở trong cái giải đấu ngoại Anh năm nay khi mà Liverpool chỉ đưa ra mức chấp là 0.75 và thắng cách biệt lên tới là 3 bàn thắng với à, là hai bàn thắng ở hiệp 1 và một bàn thắng qua là hiệp 2 và anh em thấy nhá ở trong trận đối đấu đối đầu này thì chỉ có 8 phần góc mà thôi và có là ba thẻ vàng được rút ra ở trong trận này còn về cái trận đối đầu trước đó trước là Brentford thì Liverpool chỉ thắng với tỷ số là 1-0 và chắc chắn là đã thua hay kèo châu Á trong trận đối đấu nào khi mà Liverpool đưa ra mức chấp là 1.25 thì à, đã thua nửa kèo châu Á ở trong trận này và anh em thấy về những cái thông tin như là phạt góc thì chỉ có 10 phạt góc được đưa ra nhưng mà có tới là 6 thẻ vàng được rút ra trong trận à, đấu này còn về cái trận đối đầu trước đó thì anh em thấy là Liverpool thắng Fulham với tỷ số cách biệt chỉ là 1-0 mà thôi thì ở trong trận đấu này à, thì Liverpool đưa ra mức chấp lên tới là 1.75 thì à, nhà cái đánh giá quá là cao Liverpool ở trong trận à, đấu này và anh em thấy nhá à, chỉ thắng được một bàn thắng ở phút thứ 39 do Mohamed Salah sút pen còn về cái ờ, cuối cùng thì uh, có lẽ là chỉ là phòng thủ mà thôi nhưng mà anh em thấy nhá thì uh, sau khi mà Liverpool thi đấu ở ngày mùng 4 với mùng 6 thì đã có một uh, chuỗi ngày nghỉ lên tới là 10 ngày và quay trở lại ở đấu trường ngoại Anh thì đã thắng Leicester City với tỷ số cách biệt là 3-0 thì liệu rằng ở cái lần đối đầu này khi mà được nghỉ chỉ khoảng là 4 ngày mà thôi thì có thể tạo ra cách biệt trước Aston Villa hay không thì anh em cùng mình xem qua phần sân của đội khách ở trong trận đấu này và ở trong trận uh, mà Aston Villa đối đầu với Tottenham thì Aston Villa đưa ra mức chấp là 0.25 và thắng được uh, cái kèo châu Á trong trận đấu này. Và anh em thấy nhá, thì ở phút thứ 90 thì Harry Kane đã nâng tỷ số lên thành uh, à, 1-2 ở trong trận đấu này. Còn về những bàn thắng sớm ấy, thì ở phút thứ 8 và phút ở ờ, thứ 72 của trận đấu đang nâng tỷ số lên thành 2-0. Về những cái thông tin khác liên quan đến phạt góc thì em thấy là phần sân của Aston Villa cái góc khá là ác khi mà có tới là 8 phạt góc và tổng số phạt góc của trận ờ, đấu này là 11 phạt góc và trong đó là có 6 thẻ vàng được rút ra. Và còn về hai trận thua trước đó trước một đối thủ khá là yếu đó là Wolverhampton thì không thể ngờ Aston Villa lại thua ở trong trận ờ, đấu này khi mà Aston Villa đưa ra mức chấp là 0.5 và thua kèo cho quá ở trong trận đấu này. Và anh em thấy nhưng cái ừ. việc mà đội bóng này uh, uh, Aston Villa hay là thằng uh, Liverpool thi đấu ấy, thì hầu như có rất là nhiều thẻ vàng được rút ra như anh em thấy ở trong trận đấu này thì có tới là 6 thẻ vàng cũng như là có là 11 phạt góc còn về trận đấu trước khi mà thi đấu với uh, MU á, thì em thấy là khi mà thi đấu với MU thì uh, MU đưa ra mức chấp là 0.75 và Aston Villa lại thua kèo châu Á ở trong trận đấu này và anh em thấy về những cái thông tin phạt góc hay là kèo thẻ thì để uh, phạt góc thì chỉ có là 5 phạt góc mà thôi nhưng mà cũng chỉ có hai thẻ vàng được rút ra thì ở đây đang có một số con số thống kê thì à, khi mà thằng Liverpool thi đấu ở trên đấu trường của mình ấy, thì là có 8 trên à, 10 trận đấu gần đây nhất là có ít hơn 10,5 phạt góc cũng như là 5 trên 7 trận đấu gần đây nhất là có ít hơn 4,5 thẻ nhưng mà phần sân của Aston Villa là một đội bóng cày thẻ khá là ác khi mà có tới là 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất có nhiều hơn 4,5 thẻ cũng như mà hai thằng này thi đấu thì một thằng thi đấu là có nhiều hơn mà 2,5 bàn thắng nhưng mà một thằng thi đấu lại có ít hơn 2,5 bàn thắng thì thằng Aston Villa ấy, thì hiện tại nó chỉ ở mong muốn đó là trụ hạng thành công thôi chứ nó không thể nào mà leo lên được vị trí thứ 4 hay thứ 5 ở trên bảng xếp hạng nữa nên việc mà thằng à, Liverpool nó đang có một phong độ thi đấu tốt hơn cũng như là một cái mong muốn vào cái uh, vị trí thứ ba thứ tư trên bảng xếp hạng để có thể giành vé tham dự cúp C1 năm sau thì có thể ở trong trận đối đầu này là một trận đấu có rất là nhiều bàn thắng được nổ ra Vậy thì anh em cùng mình xem qua những trận đấu mà hai ngày trước đấu đối đầu với nhau. Thì ở cái trận lượt đi á, thì thằng Liverpool đã thắng thằng Aston Villa tỷ số là 3-1 thì anh em thấy về trận trước đó thì uh, Liverpool thắng với tỷ số là 2-1 và uh, năm 2021 thì cũng thắng với tỷ số là 1-0 thì anh em cùng mình xem qua những trận đấu gần đây nhất của hàng này thì ở cái trận uh, đối đầu mà thằng Liverpool ở lượt đi thì thắng với tỷ số là 3-1 khi mà đưa ra mức chấp là 0.75 và anh em thấy hai bàn thắng được mở sớm ở phút thứ 5 và phút thứ 37 đã nâng tỷ số lên thành 1 uh, và 2-0 thì anh em xem qua cho mình những thông tin về phạt góc thì em thấy ở trong trận uh, đấu này thì uh, Liverpool có cho mình là 6 phạt góc và tổng phạt góc ở trong trận đấu đầu này cũng chỉ có 6 mà thôi trong cái đó không có một cái thẻ nào được rút ra vậy thì về cái trận uh, đi mà thằng uh, Liverpool thi đấu ở trên vị trí cũng là sân khách nhưng mà thắng với tỷ số là 2-1 thì anh em thấy là ở trong trận đấu này thì đã hòa kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 và cùng đó là Liverpool đưa ra bước chấp là một trái hòa và những cái thông tin khác thì anh em thấy ngay ở phút thứ ba của trận đấu thì đã có một bàn bàn thắng mở sớm cho phần uh, Aston Villa và sau đó thì đã câm luôn nguyên cái trận đấu như và hai anh này mà chạm trán nhau thì anh em thấy là có rất là ít phạt góc cũng như lại lại là một trận đấu không có một cái thẻ nào được rút ra vậy thì còn về trận đấu trước đó mà Liverpool thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì anh em thấy khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì nhà cái đưa ra cái kiểu là mức chấp khá là láo đó là mức chấp là 1.75 nhưng mà chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới vào phần chân của Aston Villa mà thôi và anh em thấy nhá thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì cái phần mà kiểm soát bóng thì có tới là 62 phần kiểm soát bóng cũng như là đưa ra tới là 20 cú sút trong khi đó phần sân của Aston Villa thì chỉ có là 38% kiểm soát bóng và chỉ có cho mình là 4 cú sút của trận đấu này mà thôi thì một con à, số chênh lệch khá là lớn nhưng mà lại chỉ ghi được đúng một bàn thắng vào lưới của phần sân Aston Villa thì anh em không thể nào mà đánh giá thấp cái hàng thủ của đội bóng này còn về những mã thông tin phạt góc thì anh em thấy ở trận đối đầu này khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì không có một bàn thắng nào được ghi quá nhiều ấy, thì lại có rất nhiều phạt góc khi mà có tổng phạt góc trong trận đối đầu này có tới là 14 phạt góc và cùng đó là ba thẻ vàng được đưa ra. Thì uh, một vài con số được thống kê đây khi mà hàng này chạm trán nhau thì 5 trên 6 trận đấu đầu gần đây nhất của hàng này mà chạm trán nhau á chỉ là có 5 trên 6 trận đấu có nhiều hơn 2,5 bàn thắng cũng như là uh, à, 9 trên uh, à, 10 trận đấu đầu gần đây nhất hàng này có ít hơn 4,5 thẻ thì liệu rằng với những cái thông tin mà Dũng vừa đưa ra cho anh em là như vậy thì liệu rằng má kèo nào là má kèo anh nên đầu tư ở trong trận đấu này thì trước hết về cái má kèo cực chấp toàn trận Mặc dù hiện tại phong độ của thằng Liverpool thi đấu khá là tốt nhưng mà về mức chấp và 1.25 thì mình đánh giá khá là cao nên anh em có thể chờ từ khoảng 5 đến 10 phút khi mà trận đấu được diễn ra thì anh em xem tình hình thế nào. Anh em có thể vô cho mình mã kèo là Liverpool chấp một trái hòa trong cái trận đấu đấu đầu này. Thì hiện tại Liverpool đang có một phong độ thi đấu khá là tốt cũng như là cái mục tiêu vào top 3 top 4 của giải đấu ngoại Anh cũng như là ở trong cái khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì năm năm trận đấu ý đầu gần đây nhất thì Liverpool chưa để thua một trận à, đấu nào hết và có một trận hòa trước Arsenal thắng à, trước Tottenham với tỷ số là 4-3 và anh em thấy là khoảng 5 trận đấu gần đây nhất thì à, Liverpool thi đấu ở giải đấu ngoại hạng Anh trước thằng Aston Villa thì toàn thắng chưa để thua một trận đấu nào hết nên ở trong trận ờ, đối đầu này anh em có thể nằm cho mình cái mã kèo đó là Liverpool chấp một trái hoa. Còn về các mã kèo tài xỉu thì mặc dù Liverpool đang có một phong độ thi đấu khá là tốt cũng như là về cái lịch sử thi đấu là hầu như nổ về mức tài. Nhưng ở trong trận đấu này thì mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là xỉu ba hòa trong trận ờ, đấu này thì anh em thấy là phần sân của Liverpool đang uh, tỏ vẻ là một hàng công khá là tốt ở trong những trận đấu đầu gần đây ạ nhưng mà phần sân của Aston Villa thì hàng thủ của đội bóng này đang tỏ ra thi đấu rất là tốt ở trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay khi mà ở trong khoảng 10 trận à, đấu gần đây nhất chỉ thì lại chỉ để thủng mới là 5 bàn mà thôi cũng như là phần sân của đội chủ nhà Anfield ấy, thì đang à, phụ thuộc khá là nhiều vào phần à, cầu thủ chính đó là Mohamed Salah để có thể tạo lên nhiều sự khác biệt nên chính vì vậy cái việc mà thằng à, Aston Villa đang tỏ vẻ là một đội phòng thủ khá là tốt ở trong những trận cuối cùng của mùa giải đang là giúp cho anh em có thể vào cho mình cái mã kèo xỉu ba hòa trong trận đấu này còn về các mã kèo hiệp 1 thì anh em có thể nằm vào cho mình mã kèo đó là Liverpool chấp 0.5 ở trong hiệp 1 thì hiện tại thì Liverpool đang à, thể hiện mình thi đấu ở hiệp 1 khá là nhiều khi mà trong khoảng là 4 trận đấu gần đây nhất ấy, thì đều có bàn thắng nổ ở hiệp 1 nên chính vì vậy Dũng có thể đưa ra cho anh em thêm cái mã kèo đó là Liverpool chấp 0.5 ở hiệp 1 để anh em có thể tham khảo đầu tư thì sau đây là ba mã kèo Dũng uh, niêm yết sớm để cho anh em có thể tham khảo đầu tư đó là Liverpool chấp 1 trái hòa xỉu ba hòa cũng như là Liverpool chấp 0.5 ở cái uh, kèo hiệp 1 thì đây là những mã kèo Dũng nhận định sớm và đưa ra cho anh em có thể xem và tham khảo chứ chưa phải là cái mã kèo cuối cùng Dũng chốt lên kênh cũng như là trong nhóm để cho anh em có thể tham gia vào đầu tư thì hiện tại có thể những cái thông tin mà Dũng đang có ở đây có thể là những cái thông tin chưa chính xác bởi vì phải từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì lúc đó Dung mới có những cái thông tin liên quan đến đội hình chính thức thằng nào thi đấu chính thằng nào sẽ là dự bị để anh em thể uh, chốt ra những ma kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em thể tham gia đầu tư và có thể về bờ một cách nhanh nhất thì Dũng cũng xin phép nói lại một lần nữa thì anh em nào hiện tại đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một trang chơi chưa có một uh, nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ ấy, thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua cái số à, Zalo uh, 0797739553 hoặc là tele a còng soi kèo để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho anh em thể tham gia đầu tư thì uh, sau đây Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư